thị trường tuần từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 5 năm 2022. Như quý biết thì tuần qua cầu vàng của chúng ta mở cửa ở 1895 xuống sâu nhất là 1850 trước khi đạt đỉnh cao nhất 1910 và đóng cửa về ở vùng 1883. Uhm, có thể nói tuần qua một tuần giảm giá nhẹ của cậu vàng giảm hơn 10 điểm. Trong tuần thì chúng ta rất kỳ vọng là với biên bản của học của Fed tăng lãi suất thì cậu vàng có thể bị bán mạnh về vùng 183x tạm đáy uh, của năm trước khi tăng mạnh lên nhưng thực tế thì cậu vàng chỉ về vùng 1850 à, ờ, tuần tới sẽ có thể là cơ hội cuối cùng để cậu vàng có thể bị bán về vùng 18 à, 3 trước khi bước vào sóng tăng mạnh mẽ trong cuối quý 2 và đầu quý 3 tuần qua thì tâm điểm của chúng ta chính là cuộc họp uh, ờ, FOMC uh, của Fed uh, tại cuộc họp này thì Fed có tăng lãi suất đúng như kỳ vọng là tăng 0,5% tăng lãi suất từ mức là 0,25 đến 0,5% thì lên biên độ là 0,75 đến 1%. À, à, tại cuộc họp báo thì chủ tịch Fed Powell cũng có nói đến là Fed sẽ còn nhiều lần tăng mức lãi suất cao hơn 0,25 nữa. Tức là với cái mức không và mức tăng lãi suất 0,5 này chưa phải là mức tăng cao nhất của Fed trong năm nay. Do vậy hiện nay thì giới đầu tư cũng ờ, có những cái khoản đặt cược là Fed hoàn toàn có thể tăng cái 0,75% trong những cuộc họp tới dựa vào những dữ liệu và kiềm chế lạm phát. À, Fed cũng có nhấn mạnh à, rất rõ là ưu tiên của Fed sẽ là kiểm chế lạm phát và muốn nhanh chóng đưa lãi suất về mức uh, trung tính tức là ở mức 2,5 đến 3% vào cuối năm nay. Đấy, cái tốc như vậy cái tốc độ tăng uh, và cái kỳ vọng lãi suất cũng rất là cao và mạnh mẽ. À, bên cạnh đó thì Fed cũng công bố là sẽ bắt đầu uh, giảm bằng cân đối kế toán từ ngày mùng 1 tháng 6 thì Fed sẽ bắt đầu giảm bảng cân đối kế toán là 30 tỷ đô với ờ, trái phiếu chính phủ Đây, 30 tỷ đô với trái phiếu chính phủ và 17 tỷ đô với trái phiếu doanh nghiệp và các giấy tờ thế chấp có giá trị à, và sau đó 3 tháng Tức là từ ngày mùng 1 tháng 9 thì sẽ tăng lên là 60 tỷ đô đối với ờ, là trái phiếu ờ, chính phủ và 35 tỷ đô đối với trái phiếu doanh nghiệp. À, điều này thì nó nhẹ hơn một chút. À, tức là Fed cái tốc độ thu tốc độ giảm bằng cân đối kế toán của Fed ấy, thì uh, thấp hơn một chút so với kỳ vọng ban đầu. Kỳ vọng ban đầu như chúng ta biết cách đây 2 tuần tại cuộc họp uh, của quỹ tiền tệ IMF ấy, thì chủ tịch ờ, Fed ngài Powell có nói là Fed dự kiến sẽ thu là 60 tỷ với trái phiếu doanh nghiệp, ờ, trái phiếu chính phủ và 35 tỷ với trái phiếu doanh nghiệp. Như vậy coi như Fed ờ, sẽ tạo ra bộ đệm là thu hẹp với một nửa dự kiến trong 3 tháng đầu tiên để thị trường quen dần với việc thắt chặt tiền tệ của Fed. Cái điều này thì nó cũng không thay đổi nhiều. Thực tế thì nó sẽ không thay đổi nhiều. Nó chỉ gọi là tạo cho thị trường cái môi trường nó quen dần với việc thu hẹp thôi đó là về thông tin tuần tới ảnh hưởng đến thị trường còn à, tuần sau à, trong tuần qua thì ngân hàng trung ương à, Australia cũng lần đầu tiên nâng lãi suất nhưng mà bước nâng nó hơi là thấp à, từ mức 0% lên 0,1%. Ngân hàng Trung ương Anh thì cũng à, tiếp tục nâng lãi suất 0,25% từ mức 0,75 lên 1%. tâm điểm tuần tới nhé tuần tới của chúng ta thì tâm điểm sẽ nằm ở cái ờ, chỉ số CPI lạm phát hiện nay chúng ta biết là mục tiêu tối quan trọng của Fed là lạm phát do vậy cái chỉ số CPI sẽ tối quan trọng gần như sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến cái chính sách của Fed tuần tới thì thứ hai chúng ta không có thông tin gì quan trọng cả ngày thứ ba chúng ta cũng không có thông tin quan trọng như vậy hai ngày thứ hai thứ ba thị trường sẽ biến động hoàn toàn theo kỹ thuật tức là tiếp tục phản ánh cái ờ, biên bản cuộc họp của Fed. Ngày thứ tư, thị trường ờ, sẽ đón nhận hai tin. Thứ nhất là cái cuộc họp của OPEC ờ, có thể đưa ra những cái quyết sách về ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ. Và quan trọng nhất chính là lúc 7 giờ 30 tối của chúng ta là 7 giờ 30 sáng của Mỹ sẽ công bố là thông tin CPI. À, như chúng ta biết đó, thì CPI tháng trước là tăng 1,2%, còn cùng kỳ năm trước cùng kỳ năm trước là đây à, tháng 5 là tăng 0,8% dự kiến tháng này chỉ 0,2% như chúng ta biết nếu tháng này chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước là 0,8% thì lạm phát sẽ bị, sẽ bị tụt xuống dưới 8%. Hiện nay lạm phát đang là 8,5%. À, nếu mà cùng kỳ năm trước tăng 0,8 kỳ này tăng 0,2 thì lạm phát sẽ bị đánh tụt về 7,9. Cá nhân tôi thì dự đoán là lạm ờ, lạm phát tháng này sẽ đâu đó tầm 0,5 đến 0,6% chứ sẽ không thấp 0,2 đâu và lạm phát vẫn tiếp tục đứng ở trên 8%. Cá nhân tôi thì kỳ vọng lạm phát sẽ đứng ở mức là 8,3% chứ sẽ không xuống dưới 8%. À, còn lạm phát lõi thì lại tăng lên. À, các bạn nhìn nhé. Lạm phát lõi thì uh, lạm phát của lõi lạm phát không tính đến chỉ số năng lượng đấy. Lạm phát lõi kỳ trước là 0,9. Kỳ này dự kiến tăng 0,4 thôi so với 0,3 của kỳ trước. Ngày thứ năm, ngày thứ năm thì như thường lệ thôi, chúng ta sẽ có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp này. À, vẫn à, đâu đó quanh 200.000 đơn nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Thứ hai là chỉ số à, giá sản xuất PPI dự kiến sẽ tăng là 0,5%. Có thể nói tâm điểm lạm phát sẽ là ngày thứ à, thứ tư rồi. Ngày thứ sáu thì chúng ta cũng có thông tin là niềm tin tiêu dùng và cái kỳ vọng lạm phát một năm thì giới tiêu dùng Mỹ vẫn kỳ vọng là một năm sau thì lạm phát ở mức 5,4% có thể nói tâm điểm sẽ rơi vào ngày thứ tư và ngày thứ hai thứ ba sẽ biến động theo kỹ thuật chúng ta chờ thông tin ngày thứ tư để biết cái xu hướng tiếp theo đó là dưới góc độ thông tin còn uh, tuần qua cũng có một điểm rất đáng chú ý đó là lãi suất bond của Mỹ tăng rất là mạnh vượt 3% rồi các bạn nhé à, tính ra là trong vòng uh, từ tháng uh, ờ, 3 trở lại đây bond tăng cực mạnh tăng gần gấp đôi từ mức 1.672 bây giờ lên mức 3.1 tăng gần gấp đôi trong vòng có hơn 2 tháng chúng ta phải hiểu điều này nó đang thể hiện cái kỳ vọng tăng lãi suất nó rất là mạnh mẽ và cái chi phí vay mượn của Mỹ mỗi khi đảo nợ nó sẽ rất là rất là đắt đỏ bon của Mỹ hiện nay thì ờ, khi bon của Mỹ tăng thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái chi phí vay mượn ờ, mới và những cái ờ, chi phí đảo nợ do vậy nó sẽ làm cho các thị trường tài chính bị bất lợi là giảm giá đấy ạ Hiện nay bon của Mỹ đang ở mức là 3.136. Có thể nói là bon của Mỹ nếu tăng theo cá nhân tôi đánh giá thì nó chạm đến vùng 3.25 thì nó cũng sẽ gặp ờ, kháng cự và sẽ đảo chiều ở đây. Đấy. Bởi vì hiện nay thì bon của Mỹ đang tăng quá là mạnh rồi và các chỉ báo kỹ thuật thì cũng chỉ báo là bon của Mỹ ờ, đang ở vùng quá mua khá là mạnh. Đây chúng ta nhìn chỉ số RSI trên chart tuần của bon của Mỹ đã đạt trị số 81 năm rồi Trị số cao rất là cao trong vòng nhiều năm Và hoàn toàn sẽ phải ờ, điều chỉnh Cá nhân tôi đánh giá bon của Mỹ sẽ đứng trong vùng là 3.2 đến 2.5 trong vòng ờ, mấy tháng tới Tức là nó cần tìm một điểm cân bằng trước khi nó có thể bứt phá mạnh mẽ hơn Đó Do vậy uh, có thể bon của Mỹ sẽ tiếp tục tăng được một nhịp nữa trước khi điều chỉnh giảm mạnh điều chỉnh giảm và nó sẽ giữ đỡ áp lực một chút cho thị trường tài chính. Đối với chỉ số DXY cũng đạt chỉ số cao nhất trong vòng nhiều năm à, từ à, đạt cái mức cao nhất của 2016 6 năm đạt mức cao nhất trong vòng 6 năm tuần qua chỉ số DXY chạm đúng như chúng ta dự kiến thôi à, tiến lên vùng 103.8 à, và quay đầu điều chỉnh nhưng mà điều chỉnh xuống 102.4 lại quay lại đóng cửa 103.6 có thể nói DG hiện nay đang gặp một cái cản nó cũng khá là mạnh ở cái vùng 103.8 à, này trường hợp mà DI tiếp tục mạnh lên thì nó cũng sẽ tiến được lên đến vùng 105 sau đó vẫn sẽ đảo chiều thôi cá nhân tôi đánh giá DI cũng tương tự như là chỉ số US Bond 10 năm cũng ờ, sẽ phải đảo chiều tích lũy ở cái vùng quanh 100 này trước khi có thể đi lên tiếp hay không Đó, chúng ta nhìn chỉ số DG gần như đang đạt những cái chỉ số cao nhất và nó đang ở cái pha tăng tốc, pha nước rút rồi. Sau nước rút thì nó sẽ phải tích lũy điều chỉnh tạo một cái nền giá mới trước khi quyết định xu hướng là tăng tiếp hay là đảo chiều. <coughs> Với những diễn biến ờ, thị trường và thông tin tuần sau như vậy thì cậu vàng của chúng ta sẽ diễn biến như thế nào? ngắn hạn thì cầu vàng của chúng ta vẫn đang có cản và hỗ trợ nó không thay đổi so với tuần trước hỗ trợ thì ở vùng 183x đây là hỗ trợ mạnh nhất kháng cự thì vùng 1920 khi nào vượt 1920 nó sẽ tiếp tục tăng tốc lên vùng 1980 do vậy tuần tới chiến lược chúng ta vẫn như tuần trước thôi ờ, đối với chiến lược tuần thì chúng ta vẫn canh bán nếu giá tiến lên vùng 1920 đấy 1920 cộng trừ hai giá chúng ta dừng lỗ giá phá qua 1930 à, chốt lời thì hướng về vùng chỉ 1900 à, xa hơn là mùng 1880 à, ờ, còn đối với chiều xuống thì chúng ta sẽ mua quanh vùng 183x đấy 1830 1835 chúng ta dừng lỗ 1820 còn chốt lời chúng ta hướng về 1900 tức là chúng ta sẽ chiều mua chúng ta chốt lời rất là xa hoặc xa hơn là 1920 còn đối với ngắn hạn trên đinh ngày thì các bạn cũng hoàn toàn có thể canh theo hướng chiều mua lên bởi vì các chỉ báo tín hiệu ngắn hạn nó đang cho xu hướng mua lên Đó. ngay phiên ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba thì chúng ta hoàn toàn có thể canh theo cái trend này vì thị trường cũng đang diễn biến trong cái kênh giá này như vậy ngay trong ngày thứ hai nếu thị trường mà điều chỉnh xuống chúng ta có thể canh mua đấy với cái à, trend này thì chúng ta có thể canh mua được à, quanh vùng 70 70 72 Chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua 65 này. <coughs> Mua 70 72 dừng lỗ 63. Đó. Chốt lời chúng ta sẽ hướng đến cái đỉnh hôm trước 908 hoặc là 920. Đó là cái xu hướng chết đinh ngắn của chúng ta. Thì các bạn có thể chết đinh theo hướng này. Các bạn lưu ý nhé. Mua 72 75, 70 thì tôi sợ nó chọc dâu không tới đâu. 72 75 dừng lỗ 63 chốt lời thì 1900 920 thì chiến lược cậu vàng tuần tới khá dễ giao dịch rồi đúng không ạ chiến lược ngắn chiến lược dài hoặc chiến lược chết đinh ngày tôi cũng đưa ra quý vị rồi đấy quý vị cứ thế mà chiến thôi đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần qua chúng ta giao dịch rất là thành công đúng không ạ chúng ta bán 34 341 giá lên đúng 341 quay đầu Đấy. giá xuống đến 325 à, rồi 1.500 giá rồi chúng ta chốt lời còn bạn nào mà nuôi chen dài chúng ta tiếp tục hướng đến vùng tuần sau thôi vùng 298 à, chiến lược tuần tới của chỉ số chứng khoán Mỹ thì chúng ta cũng không thay đổi nhiều chúng ta hiện nay chỉ số chứng khoán Mỹ nhé nó đang đi trong cái vùng tích lũy rất nhiều người kỳ vọng nó mô hình hai đáy để đi lên cá nhân tôi thì không tin tưởng vào cái mô hình hai đáy này vì nó đang ở pha giảm C pha giảm C thì nó phải phá đáy cơ nó tương tự như cậu vàng của chúng ta này đấy lúc cậu vàng của chúng ta ở pha C này đây lúc cậu vàng pha C rất nhiều người cũng ờ, kỳ vọng là cậu vàng sẽ tạo được đáy nhưng mà tôi tôi không nghĩ như vậy cái lúc nó chạm vùng 189x ờ, này à, chỉ số chứng khoán Dow Jones nhé thì tuần tới chúng ta vẫn canh bán trước mắt khi nào giá chưa đóng cửa dưới 325 dưới 325 thì chúng ta vẫn sẽ canh bán ở vùng giá quanh 34 này cộng trừ 100 giá chúng ta dừng lỗ 34 344 nhé tức là dừng lỗ vào khoảng 3400 giá còn chốt lời chúng ta chốt lời ở 325 1500 giá khi nào đóng cửa dưới 325 thì lúc đó tôi sẽ update chiến lược bán sau Đối với ờ, chỉ số Nada SP500 cũng tương tự như Dow Jones thôi. Tuần qua chúng ta khớp lệnh và chốt lời rực rỡ thôi. Đấy, chúng ta bán ở 4.300. Giá xuống đến 4080 cho chúng ta chốt rồi. 7%. Hà hơn 200 giá. Tuần tới thì chúng ta vẫn sẽ canh bán chỉ số SP500 này ở 4.300 nhé. 4.300 cộng trừ 10 giá. Chúng ta dừng lỗ 50 giá là 4.350. Chốt lời của chúng ta thì 200 giá 4001 cứ thế thôi rồi tính tiếp. Khi nào nó đóng cửa dưới 4060 ờ, thì lúc đó tôi sẽ update sau. Còn mục tiêu của chỉ số e, S&P500 này sẽ vẫn hướng về vùng ngã 3008 thôi. Đối với chỉ số Nasdaq thì tuần qua chúng ta thành công rất là rực rỡ đối với ờ, các chỉ số chứng khoán Mỹ bởi vì giá lên đúng vùng chúng ta bán rồi quay đầu. Nó cũng không thay đổi nhiều so với hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones. À, giá lên đúng đến 13 ờ, 5 20 thì quay đầu và giá cũng xuống đến 12 ờ, ờ, năm rồi 200 giá rồi 2.000 giá chưa ạ ờ, chiến lược tuần tới của chúng ta thì cũng không thay đổi nó tương tự như SP500 và Dow Jones thôi chúng ta vẫn canh bán quanh 13.500 13.530 đấy chúng ta bán là 13.500 13.530 chúng ta dừng lỗ à, có lẽ là dừng lỗ 200 giá 13.700 Còn chốt lời thì Chúng ta chốt lời 1.000 giá thôi Dừng lỗ 200 giá chốt lời 1.000 giá 12.500 đây cũ Còn khi nó mà phá sâu xuống dưới thì tôi sẽ update sau à, Đối với chỉ số Nasdaq này thì mục tiêu chúng ta vẫn hướng về vùng 10.600 Đấy là trung hạn <coughs> Đối với dầu dầu thì chúng, tuần qua ta giao dịch không thành công chúng ta bán linh chín nhưng mà chúng ta bị dừng lỗ đúng không ạ trong đầu tư thì như vậy không phải lúc nào chúng ta cũng đúng được đây chúng ta bán linh ờ, chín chúng ta dừng lỗ 11 giá lên đúng 114 thì quay đầu hơi đen cho thằng bé nhưng sau đó nó cũng không quay đầu nhiều nó cũng chỉ giảm đến 106 thôi à, dầu thì bây giờ đang ra cái khu vực áp chen, chúng ta có hai khu vực chen để chúng ta canh mua đối với chen lớn nhé thì uh, Trước hết là chen bé đã, chúng ta phải xét chen bé trước. Đúng chen bé nhé, thì dầu đang tăng giá như vậy, ờ, như này thì chúng ta sẽ canh điều chỉnh xuống chúng ta mua lên thôi. À, giá dầu sẽ điều chỉnh, mục tiêu điều chỉnh của giá dầu đâu đó quanh 105 cộng trừ 0.2 giá 105 cộng trừ 0.2 các bạn nhé Các bạn dừng lỗ dưới MA200 Tức là 103.5 Mua 105.5 Dừng lỗ 103.5 Chốt lời chúng ta sẽ hướng đến 112.5 Như vậy chúng ta chốt lời 7 giá còn dừng lỗ 2 giá Còn ờ, đối với chen lớn Nếu như chúng ta mua cái chen bé này chúng ta bị dừng lỗ Đấy, nếu chúng ta mua chen bé này mà giá nó phá qua 103.5 bị dừng lỗ Thì chúng ta sẽ tiếp tục canh mua ở cái chen lớn này Cái chen lớn của chúng ta thì ờ, điểm canh mua sẽ là 107 107.5 108 ờ, à, tôi nhầm 97.5 98 đó chúng ta cũng sẽ dừng lỗ hai giá thôi không có gì bất ngờ cả biến đến 7.598 chúng ta sẽ dừng lỗ ở 90 uh, 97.5 98 nếu chúng ta mua 98 à, vào đầu tuần thì chúng ta canh mua chứ nếu mà giữa tuần VN vâng, 97.5 thì chúng ta mua 97.5 thì chúng ta dừng lỗ 95.5 chúng ta mua 98 chúng ta dừng lỗ 96 nhé cứ thế mà mua cho tôi à, mục tiêu thì sẽ hướng đến MA 200 104 đó các bạn cứ đúng kế hoạch mà các bạn làm thôi chúng ta mua chốt lời 67 đô còn dừng lỗ 2 đô cứ thế mà làm đối với các cặp tiền tệ các cặp tiền tệ thì ờ, cặp EU của chúng ta tuần qua không khớp lệnh bởi vì đơn giản là EU nó không xuống như kỳ vọng. Chúng ta kỳ vọng EU xuống vùng 1.0350, à, 0360 này để chúng ta mua. Nhưng mà giá không xuống, giá chỉ xuống thấp nhất ở 1.0480 thôi. Tuần tới thì chiến lược EU này cá nhân tôi đánh giá đang mò đáy. Do vậy chúng ta sẽ không canh bán mà chúng ta chỉ canh mua thôi. Khi nó chạm đáy thật nó sẽ bật lên rất là mạnh mẽ. Đấy, cái đáy 1.0350 à, này thì nó là đáy của 6 năm nó chạm đáy này gần nhất chính là cái ờ, năm 2017 do vậy nó cũng rất là mạnh cá nhân tôi thì kỳ vọng nó về đó cơ do vậy nếu mà EU giảm xuống khu vực dưới này thì chúng ta mua lên tuy nhiên ngắn hạn thì EU nó cũng đang có một cây doji tuần nó hoàn toàn có thể hám phanh được hay không Cá nhân tôi đánh giá khi xuất hiện cây doji tuần này chúng ta hoàn toàn có thể mua và dừng lỗ khi phá qua dưới cây doji tuần. Như vậy đối với EZU thì tuần tới chúng ta có hai chiến lược. Chiến lược ngắn nhất của chúng ta là chúng ta mua tại cây doji tuần đây thì chúng ta mua tại đáy tuần thôi. 1.04 <clears throat> 0490. À, Đấy. Hiện nay EU đang ở 1.0540 như vậy OU giảm 50 pip chúng ta mua lên nhé 1.0490 cộng trừ 5 pip Chúng ta dừng lỗ 1.0440 50 pip nhé <coughs> không bốn bốn mươi đây Đấy Chúng ta dừng lỗ 50 pip thì chốt lời 150 pip thôi 1 à, bốn chín mươi thì chúng ta chốt lời 1 mươi Đó. Chúng ta sẽ dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 pip. Trường hợp nếu cái lệnh 1.0440 ờ, này chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta tiếp tục canh mua quanh 1.0350 cộng trừ 10 pip nhá. Cái đây là lệnh đáy tuần nó rất là dài thì chúng ta có thể chấp nhận dừng lỗ 60 pip là 1.0290 nhưng chốt lời chúng ta cũng chốt lời rất là dài. Chúng ta sẽ chốt lời cho tôi là 250 pip. Đấy. Là 1.0600 như vậy thì chúng ta euro tuần tới chúng ta hai lệnh đều là canh mua nhá Một lệnh à, canh mua đầu tuần thì chúng ta có thể canh euro giảm tầm 50 pip thì chúng ta mua 50 pip so với giá đóng cửa hiện tại Đấy, Chúng ta dừng lỗ ở dưới 50 pip và chốt lời cho 50 pip Còn lệnh mua thứ hai lệnh mua chiến lược tuần trong tuần nữa dài nếu lệnh thứ nhất bị dừng lỗ chúng ta vẫn canh mua thôi 1.03 50 cộng trừ 10 pip dừng lỗ 1.0290 và chốt lời 1.0600 đối với ờ, GU GBP USD đối với đồng bảng thì hiện nay hơi khó khăn đồng bảng của chúng ta thì đáy thì không tới mà đỉnh cũng không tới nó khá là lửng lơ Đấy. đồng bảng tôi thấy khó bình thường khó thì chúng ta không nên giao dịch nhưng mà ngược lại thì nếu mà đồng bảng ờ, phục hồi lên thì chúng ta hoàn toàn có thể canh bán thôi Cá nhân tôi đánh giá là trường hợp đồng bảng một phục hồi lên nhé 1.0620 06 à 1.26 20 26 30 chúng ta bán. Đấy, chúng ta dừng lỗ 1.2700. Còn chốt lời thì vì vậy bảng thì chúng ta dừng lỗ cũng xa 30 70 pip, chúng ta chốt lời xa 300 pip nhá. Các bạn chốt lời tôi 1.2330. Đó. Còn trường mua lên thì chưa nhé Tôi nghĩ là bảng nó chưa hề có tín hiệu đảo chiều Ờ, ngày ngày và tuần đều có những cái nến nó khá là xấu do vậy chúng ta chỉ canh là nếu nó phục hồi lên chúng ta bán xuống thôi không thôi tạm thời là như vậy <clears throat> đối với đồng USD CAD USD CAD này thì cái tốc độ tăng giá của nó đang khá là mạnh nhưng chúng ta không nhìn thấy điểm vào Đấy, cái khó của nó nó không có điểm vào đây tuần trước chúng ta canh mua quanh M200 thì nó xuống không tới cặp này thì tôi đang nhìn thấy nó không có điểm vào đâu có lẽ chúng ta không nên vào cặp này xuống thì xuống tăng đấy nhưng không có điểm vào đây nếu không thì chúng ta có thể canh mua nếu nó đi ngang trong cái kênh giá này tức là giá nếu một lần nữa điều chỉnh về đây thì chúng ta mua này Đấy. Hiện nay nó đang là 1.2909 Nếu nó về là 1.2720 2720 chúng ta mua Chúng ta có thể dừng lỗ 50 pip 1.2670 Đó Còn chốt lời thì chúng ta chốt lời 200 ờ, pip thôi 1.2920 Thế thôi Nó đang lên Tôi không biết là nó điều chỉnh hay không nhé Nếu nó điều chỉnh thì chúng ta kỳ vọng nó đi trong một cái kênh giá Đi ngang này thì chúng ta mua được Đó, Chứ còn ờ, nếu nó không về Nó không điều chỉnh mà nó lên thẳng thì chúng ta chịu bởi vì nhìn thấy xu lên nhưng mà không có điểm vào đúng đồng là AUD USD đúng đồng AUD USD đồng này tuần qua biến động rất là mạnh lên trước xuống sau Đồng này thì cá nhân tôi thì vẫn kỳ vọng nó nó test về cái cạnh kênh giá này chúng ta mới mua thôi. Chứ chúng ta cũng không kỳ vọng nhiều. Ngược lại nếu nó quay trở lại test lên cạnh ờ, cái đỉnh tuần trước thì chúng ta bán bởi vì chúng ta bán dưới MA200 và dừng lỗ trên MA200. Như vậy đồng này tuần tới chúng ta sẽ đánh hai chiều. Ở chiều bán chúng ta sẽ bán khi giá lên 0.7260. Chúng ta dừng lỗ 50 pip 0.7310. Đây, dừng lỗ 60 pip 0.7310 Chốt lời 200 pip thôi 0.7260 thì 0.7060 Cũng là đáy tuần trước Trường ngược lại nếu giá đi xuống Thì 0.6920 chúng ta mua lên Đó, nếu giá đi xuống Test cạnh uh, ờ, chen hỗ trợ này 0.6920 chúng ta mua lên Chúng ta dừng lỗ 50 pip 0.6870 còn chốt lời 200 pip cho tôi không không chốt lời chỉ được 150 pip thôi nhá 0.7140 không lên được 200 pip đâu <coughs> đối với đồng ờ, đô la New Zealand trên USD đồng New Zealand trên USD tuần trước chúng ta bán cũng thành công giá lên đến 0.658 40 chúng ta bán giá xuống được 0.6400 chốt lời 150 pip đúng điểm chốt lời tuần tới thì đối với đồng này chúng ta cũng bán như vậy thôi chúng ta kỳ vọng là nó sẽ đi ngang đấy kỳ vọng đồng này đi ngang do vậy thì khi nó đi ngang thì chúng ta có thể bán bán trong cái chen đi ngang này chúng ta chỉ canh bán không canh mua đô la đang mạnh do vậy đối với đồng này nhé thì tuần tới chúng ta vẫn canh bán này 0.6550 này Đấy đỉnh cũ này Chúng ta vẫn dừng lỗ cho tôi là 50 pip 0.6600 Còn chốt lời vẫn 200 pip thôi 0. À 150 pip 0.6400 Đốm đồng USD trên Yên Nhật USD trên Yên Nhật thì chúng ta không có tín hiệu gì cả khó đồng này quá khoai luôn chưa hề có tín hiệu đảo chiều có lẽ đồng này chúng ta tạm tiếp tục đứng ngoài quan sát chờ khi có cây nến đảo chiều đồng này thì đang ở vùng quá mua khá là sâu đấy nhưng mà ngược lại là chúng ta chưa nhìn thấy tín hiệu đảo chiều để chúng ta vào thôi chúng ta cần có một cây nến đảo chiều xác nhận thì chúng ta mới vào được đấy nó vùng khá mua quá mua khá sâu báo hiệu tạo đỉnh rồi nhưng mà một cây nến đảo chiều chưa có chúng ta sẽ tạm đứng ngoài quan sát thôi đồng này thì xuống sẽ phải xuống không thể lên tiếp được nhưng mà vấn đề là chạm đâu xuống 131 132 hay 133 chưa biết được đối với đồng bảng trên yên bảng trên yên thì ờ, có tín hiệu đỉnh khá là rõ rồi một cây doji tuần hai cây nến tuần giảm xuống như vậy đồng bảng trên yên này chúng ta cứ canh trên bán xuống thôi vấn đề là bán ở đâu đây Ngắn hạn thì đồng bảng trên yên này à, ờ, 164 chúng ta cứ bán thôi. Cũng là test chen 164 164 10. Đó. Giao cắt vàng trên H4 đã xuất hiện rồi. Như vậy chúng ta bán nhé, khi nó test 164 cộng trừ 10 pip, chúng ta dừng lỗ 164.6. Chốt lời chúng ta hướng về 160. Ai 160 nhiều quá nhỉ? 400 pip cả. À? cái kèo này rất là tốt đấy. Kèo này chúng ta nên bán. Tôi xem điểm chốt lời cần kéo giãn hơn không? Chứ điểm rồi, ờ, bán quanh 164 cộng trừ 10 pip chính xác rồi. Rồi, ờ, dừng lỗ 164 6 thế thôi. Ok, đó là toàn bộ ờ, nhận định chiến lược tuần từ ngày 18 đến ngày 14 tháng 5 năm 2022. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công. À, quý vị lưu ý nhé, tuần tới là cái thông tin cp ngày thứ tư rất là quan trọng. À, tốt nhất tại thời điểm công bố thông tin cp thì quý vị không nên có lệnh mở. Hoặc nếu có lệnh mới chúng ta nên kéo top lot về điểm ờ, hòa vốn Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công